chuyển đổi số bộ. Năm 2020, VNPT tập trung nguồn lực triển khai chuyển đổi số nội bộ, số hóa toàn bộ hoạt động, chuyển đổi các hệ thống quản trị tiệm cận thông lệ thế giới và phù hợp với thực tế tại VNPT, thực hiện mục tiêu chuyển đổi thành doanh nghiệp số hoạt động toàn bộ trên môi trường số. Trong lĩnh vực chuyển đổi số quản trị, VNPT đã triển khai các giải pháp số hóa quy trình, nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp tập trung, hình thành các cơ sở dữ liệu tập trung như cơ sở dữ liệu nhân lực, tài chính. VNPT cũng đã triển khai việc ký số toàn bộ văn bản. Hệ thống dashboard VNPT IOC trở thành công cụ điều hành trực tuyến. VNPT cũng là tập đoàn kinh tế nhà nước tiên phong xây dựng phương án và triển khai thí điểm số hóa lĩnh vực kế toán tài chính. Trong lĩnh vực quản trị, vận hành mạng lưới đã triển khai chuẩn hóa các hệ thống quản lý giám sát vận hành mạng hệ thống quản lý giám sát tập trung hạ tầng mạng lưới và điều hành xuyên suốt từ tập đoàn đến các đơn vị. Hoạt động kinh doanh được số hóa với các kênh bán hàng, điểm chạm khách hàng, số hóa thanh toán, kênh chăm sóc khách hàng qua IPCC Multimedia. Năm 2020 khép lại, tập đoàn VNPT đã từng bước đặt những dấu chân vững chắc trên hành trình chuyển đổi số của chính mình, thể hiện được vai trò tiên phong, dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia đó là cơ sở vững chắc để VNPT tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chiến lược, đưa tập đoàn VNPT phát triển đúng tầm nhìn, trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và trung tâm giao dịch số của khu vực châu Á.